Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá cao kèo à, Ngày hôm nay mình có lên cho anh em một trận đấu với giải La Liga Trận đấu giữa Barcelona và Osasuna sẽ diễn ra vào lúc uh, à, 3 giờ 30 dạng sáng ngày mai anh em nhé Và chúng ta đã làm về à, La Liga rồi Đảo qua một chút về những trận đấu của hai giải đấu Đó là Đức cũng như là Italia đi ở à, Đức thì dạng sáng ngày mai sẽ có hai ông lớn ra sân đó là Dortmund và Bayern Munich còn về phía của Serie A, Serie A thì sẽ có đó là Inter Milan. Inter Milan và đổi đầu bảng đó là Napoli. Chúng ta sẽ đến với Inter Milan trước đây. Inter Milan gặp uh, Cremonese. Trận đấu này thì kèo chấp đang là AC Milan chấp 1 anh em nhá. À, đội hình mà Cremonese tiếp đón AC Milan trên sân nhà đó là 3421 còn với AC Milan thì vẫn là 4231 thôi. À, các bạn đã hiểu lý do vì sao mà mình uh, khá đặt trọng tâm cũng như là tìm hiểu khá là sâu về cái đội hình 4231 này rất nhiều những ờ, đội bóng lớn cũng như là ở các giải đấu lớn đều đang sử dụng anh em kể cả là đội đội đội tuyển quốc gia anh em nhé vẫn có đây là một uh, gọi là gì nhỉ một chiến thuật cũng như là một cái sơ đồ ờ, mà rất nhiều huấn luyện viên cũng như là các đội bóng uh, nổi tiếng và đây là một lối chơi hiện đại của bóng đá đương đại anh em nhé quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta kèo chấp là một và kèo trên dưới cả trận là 3 kèo chấp 1 và kèo trên dưới cả trận 3 tuy nhiên thì uh, xét một chút về mặt đội hình của Inter Milan đã uh, AC Milan đã AC Milan trong trận đấu này họ đang vẫn đang gặp sự cố về cái mặt nhân sự khi mà rất nhiều những cầu thủ uh, đang dính chấn thương và đặc biệt rằng là có Oliver Giroud cũng như là theo Hernandez vừa mới quay trở lại thì đã dính thẻ đỏ và đang bị cấm thi đấu trong trận đấu này các cầu thủ mà AC Milan thiếu thì dường như là vẫn như cũ thôi không có gì thay đổi cả còn với Kemodeze thì họ thiếu vắng ba cầu thủ đó là Radu, uh, à, Chirichet cũng như là Deset quay lại trở lại một chút về phong độ hiện tại AC Milan trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ chiến thắng 4 và để thua một thôi còn Kemodeze thì họ chưa chiến thắng trận đấu nào trong 5 trận đấu gần đây nhất cả Hiệu về hiệu số thì sao? à, trong năm trận đấu gần đây nhất có sự góp mặt của uh, Cremoze thì uh, trung bình mỗi trận đấu thì xuất hiện uh, tầm 2 bàn thắng còn với Inter uh, AC Milan những trận đấu mà AC Milan uh, có mặt của AC Milan thì trung bình mỗi trận đấu là 3 bàn đây là một hiệu số mà anh em chúng ta có thể đi cái tài trong trận đấu này anh em nhé cũng như là cái kèo chấp mình vẫn đặt niềm tin vào cái kèo chấp một khách chấp một trong trận đấu này phong độ rất tệ của KMDC giai đoạn vừa qua cũng như là hiện tại họ đang là đội bóng cầm biển đỏ và AC Milan bây giờ họ cần phải bứt tốc cũng như là rút ngắn cái khoảng cách về mặt điểm số đi bây giờ thì ờ, tất cả các đội bóng lớn thì đều đang tập trung các cầu thủ thôi các cầu thủ đều đang tập trung vào World Cup nhiều hơn so với những cái giải quốc nội anh em và thứ hai nữa là AC Milan họ không cần phải nhìn về cúp C1 nữa bây giờ họ cần phải tập trung à, rút ngắn về cái mặt à, tỷ số ở à, cái mặt à, điểm số đối với Napoli sau đấy thì à, các cầu thủ sẽ đi dự quân cúp và sau đó mới quay trở lại đá cúp C1 anh em đấy và tất nhiên rồi với việc mà đá cúp C1 và cũng như là bây giờ AC Milan cần phải có điểm số ngay và luôn để có thể rút ngắn về mặt điểm số và sau đấy khi nào mà quay trở lại giải đấu quay trở lại thì à, sẽ dễ dàng cũng như là thoải mái hơn khi mà AC Milan đá anh em. Mình sẽ chốt lại cho anh em luôn đó là AC Milan chấp 1 và tài 3 tài 3 hòa anh em nhé nhiên thì đây cũng chỉ là những cái kèo gợi ý thôi nhá mình à, đưa lên kênh để anh em chúng ta tham khảo còn anh em nào như mình cũng đã nói rồi anh em muốn mà có những cái kèo ăn chặt cũng như là à, muốn theo kèo của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.